hello anh em hôm nay à, lộc phát tài à, kênh bầu cua 2020 hack game đó, sẽ giới thiệu cho anh em tiếp tục cái à, loại game ha thì bên cơ sở của game mình chuyên cung cấp cho anh em tất cả các loại game bầu cua tài xỉu hoặc là sóc đĩa ha đó mới nhất 2020 và 2021 thì à, lâu rồi thì bên cơ sở của Lộc Phát Tài không cái à, cung cấp cho anh em về những sản phẩm game mới hay là tài xỉu hay là bầu cua mới anh em nhé đó, thì hôm nay sẵn tiện đây mà khách à, họ chơi những cái sản phẩm như là sóc đĩa ha thì bên mình là chuyên rất nhiều loại game anh em nhé thì nhiều anh em đã lấy bên cơ sở mình rồi thì mình à, ít làm cho nên là đôi khi mình làm clip này chia sẻ cho anh em anh em nào mà chưa chơi trên à, cái loại hack game bầu cua trên à, CH Play này đó những dòng Android nha anh em nhé đó bầu cua này tài xỉu này đó và sóc đĩa thì anh em hãy liên hệ qua mình qua số điện thoại 0786 01124 nhé hoặc là 0786 04124 nhé sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là gặp những ờ, chuyên ngành về đầu game à, hack game hoặc là quy luật để cho anh em chơi năm 2021 này à, thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về các bản sóc đĩa 3D ha các bản sóc đĩa 3D 2019 này đó. nhưng mà anh em chơi rất nhiều cái bảng này anh em nhau và mình sẽ làm một cái clip này cho anh em biết được cái uh, quy trình của chơi trên uh, chiếc điện thoại ha đó lừa bịp trên chiếc điện thoại này là như thế nào thì bây giờ nếu như anh em lắp cái ha thì bây giờ người ta lắp cái anh em uh, máy của anh em thì anh em chơi ha thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em xem sơ qua cái sản phẩm uh, game uh, chẳng lẽ này anh em nhé đó và anh em là sóc đĩa con dơ bay anh em nhé đó anh em con này con cong bay không phải là con dơ bay đó. thì làm sao để mình đánh được cái à, vị chẳng lẽ này thì theo kinh nghiệm của mình mà mình đã làm ra cho anh em về cái sản phẩm game này để anh em chơi ha bây giờ ai sóc sóc ha anh em nha mình cứ sóc vô tư ha sóc mở sóc mở một cái như cái này như cái chén này thì mình sẽ quấn về chẳng ha anh em không như cái này mình sẽ quýnh về chẵn anh em nha ha đó mình dở cho anh em ở cây đầu tiên nè đó anh em thấy không chẵn tiếp tục nè sóc nè rồi như theo anh em thì cái chén này thì anh em quýnh à, chẵn hay lẻ đó thì làm sao anh em biết được đúng không anh em thì anh em phải nhờ tới bên cơ sở mình ha để sẽ chỉ ra khe hở và cách hắt ha, vừa làm cái vừa làm tay em để anh em chơi cái sản phẩm à, chẵn lẻ bên à, sóc đĩa này anh em nha như cái này mình quýnh trăm phần trăm về lẻ nha đó anh em thấy không ok không tiếp tục này mình sẽ đắp vài cái nữa nha mở nè như cái này như cái này thì mình à, mở nha đó trắng này, sóc này tiếp nè tiếp tục mở nè rồi mình sóc nè rồi như cái này như cái này thì mình cũng lẻ nha anh em nha đó tiếp nè sóc này, rồi như cái này thì anh em tất tay về cho mình ha tất tay về mình các anh em muốn chặn cho mình nha bao nhiêu đánh chặn hết cho mình nha đó mình dở này bà bác đó tỷ lệ cái này là 100 trăm là tuyệt đối luôn anh em nha không bao giờ lệch rồi như cái cây này anh em muốn lẻ đó tiếp tục lẻ tiếp anh em nha đó sóc này rồi như cái này như cái này các anh em bỏ ha đó tiếp tục cây này mình đánh nha đó như cái này mình cũng chặn nha cái này em thấy không tiếp nè sóc này rồi cái này trăm phần trăm nó sẽ là về lẻ ha dở này đó thì quy trình của nó là gọi là game này sóc đĩa trên à, điện thoại anh em nhé đó cái bản này nói chung là nhiều anh em à, chơi nhưng mà không biết cách à, để có thể lừa lừa bịp ăn tiền người ta thì như thế nào thì anh em hãy xem hết video clip này đó, ờ, để biết được cái game hack trên điện thoại là như thế nào ha thì những video sau thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về sóc đĩa à, về tài xỉu nhá và bầu cua thì kênh của mình thì cũng có mấy cái video về nói về bầu cua hack rồi đó, hoặc là quy lực đó, thì anh em cứ xem và đăng ký kênh ủng hộ cho bên à, cơ sở mình nhé đó anh em thấy không tiếp tục chẵn này sóc này lẻ này đó lẻ này đó chuẩn 100 trăm lẻ này đó các anh em thấy không đấy thì anh em liên hệ muốn cần về cái game uh, sóc đĩa này thì vị uh, thăng long nataba gọi là nataba thuốc của hà nội anh em nhé, thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0786 01124 nha hoặc là 0786 04 124 nhé. Chào anh em, chúc anh em 2021 à, này thành công.